tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh ngọt ngào dẫn hương với mái tóc xanh những tình mặn mà là những tình đơn sơ quê tôi vẫn đẹp đẹp mây tình ấy thơ chiều làn quê say xưa trong tiếng ca người làn quê yêu bông lúa thiết tha những mẹ già ngồi trong trẻ đùa xóm dưới run run môi cười như thua còn đôi mươi đông con đò ngàn khoan hơi khoan hò em về chăm lo vịt nhà thông lúa vuông bay vườn liếp dương em ơi khoan hò khoan lúa chín tô hồ hôi bao ê chề tới mùa đơm bông cười ngàn lỗi sống gặt nhanh ta gánh về chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai tiếng hò chơi với khi chăn nhà lạ lời đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buôn lời hàn dừa cao in sơ soi bóng sông mộng ngày mai say xưa những ước mong gái miền sông hương hẹn trai miền cứu long hai ta ước thề say thắm tình duyên quê Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh Ngọt ngào rắn hương với mái tóc xanh Những tình mặn mà là những tình đơn sơ Quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ấy thơ chiều làn quê say xưa trong tiếng ca người làn quê yêu bông lúa thiên tha những mẹ già ngồi trong trẻ đùa xóm dưới run run môi cười trong chưa còn đôi mươi em ơi khoan họ khoan trên sông có đỏ ngàn khoan nơi họ em về chăm lo biết nhà thóc lúa vương vây cày liếm dương anh ơi khoan họ khoan lúa chín tô mồ hồi bao ê chề tới mùa đơm bông cười ngàn lỗi sống gặt nhanh ta gánh về tàn rơi trên đê nghe tin ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai tin hò chơi vơi khi chẳng ngả lá lơi đêm trăng dọn dàn bao tin chảy buôn lời Hàn dừa cao ghi soi trên bóng sông Mọc ngày mai say xưa những ước mong Gánh biển sông hương hẹn trai biển cứu long Hai ta ước thề say thắm tình duyên quê gai miền sông hương hẹn trái miền cứu long hai ta ước thề xây thắm tình duyên quê trái miền cứu long sông hay hẹn trái miền sông hương hai ta ước thề thắm say tâm duyên quê